cách đây hai hôm um, tôi cứ đi xuống hồ ừ, tôi đang ở trên núi cũng đi xuống hồ một chút thì ngồi nhìn xuống mặt hồ tôi mới nhận ra một cái bài học rất là ờ, ý nhị đó là uh, bây giờ bên đây đã chấm thu rồi ờ, thụy sĩ đang chấm thu lá bắt đầu rụng rụng dĩ nhiên đã ra rụng thì coi như là nó rụng trên đất và rụng trên nước à, cây mà gần nước thì nó rụng xuống nước cây trên bờ thì nó rụng trên bờ tôi nhận ra một bài học thú vị đó là cây cối thả mộc nói chung ấy, là đều sống nhờ nước nhưng mà khi mà mà chiếc lá nó đã lìa cành rồi đó, thì dồn cho nó có rơi trên nước đi nữa đó, thì nó chỉ chờ nước làm cho nó bị mục cái trời nước làm cho nó bị mục thôi ừ, chứ nó nó không thể nào mà nó tiếp tục mà nó ờ, nhờ cậy nước để mà nó nó, nó sống như xưa giờ nữa ừ. khi nó đã lìa cành rồi nó đã lìa cành và từ đó tôi liên tưởng một chuyện khác mà tôi nhớ tôi đã nói rất là nhiều lần đó là cái con cá mà nó còn sống ấy, thì cá biển ấy, mà nó còn sống ấy, thì nó ở trong nước biển sao hết nó ở trong nước ngọt sao hết nhưng mà một khi con cá đã đã chết thì mình bỏ nó xuống nước thì nó nó chỉ sinh lên rồi nó bị rã ra thôi ừ, đặc biệt trước đây đó trước đây thì ừ, cá nó còn sống đó, thì nước là cái nguồn sống của nó môi trường sống của nó nhưng bây giờ khi con cá nó chết rồi đó, thì nước lúc bây giờ là không có giúp được gì cho nó hết ừ. như vậy mình thấy cái, cái, cái chữ nền rất là quan trọng cái nền cái nền tảng nền tảng mọi sự ở đời nó tồn tại nhờ những điều kiện bởi cái điều kiện đó mình gọi là nền thí dụ như trong mùa covid mình thấy có cái từ Việt Nam trong nước có cái từ là bệnh nền ấy tức là cái cái sức khỏe căn bản của mình à, sức khỏe căn bản của mình uhm, trước khi mình mình bị nhiễm bệnh mà nếu sức khỏe tốt à, không bị tiểu đường không bị cao máu không bị tim mạch không bị vấn đề hô hấp tiêu hóa gì hết thì sao mình có thể lướt qua được nhưng mà khi mình đã là người lớn tuổi là thấy là mình hết mất mấy chục phần trăm rồi đó mình lớn tuổi nghĩa là mình trên 60 là mất mấy chục trăm ờ, đề kháng rồi rồi cộng với bệnh nền ví dụ như là mình bị tiểu đường hay là mình bị tim mạch bị vấn đề sẵn vấn đề hô hấp như hen suyễn chẳng hạn thì lúc đó là mệt lắm gọi là bệnh nền thì nói theo trong A Thì Đàm ấy, thì tất cả chúng sanh có hai cái nền ừ, tất cả chúng sanh phàm phu có hai cái nền đó là cái nền thiện và cái nền ác ừ, nó là nền thiện và nền ác do tiền nghiệp mà chúng ta uh, kiếp này có mặt ở một cái môi trường sống nào đó cái tiền nghiệp đó là một cái, cái thứ điều kiện một thứ môi trường một thứ nền và cái môi trường sống nó là một cái nền thứ hai và cái khuynh hướng tâm lý nó là cái nền thứ ba à, ví dụ như do tiền nghiệp à, mình được sanh vào một cái chỗ phải nói là tốt đẹp à, tốt đẹp đầy đủ điều kiện sinh hoạt nhưng mà cái đó mới có một phần ba thôi cái phần ba tiếp theo đó là ừ, cái khuynh hướng tâm lý của mình ừ, khuynh hướng tâm lý khuynh hướng tâm lý của mình là mình sống nhiều với thiện hay là với ác nói trong a-ti-đàm nó rõ hơn tức là sống nhiều với 14 tâm sở bất thiện hay là 25 tâm sở thiện tại sao tôi cuối tôi đem cái con số 14 25 ra đây là bởi vì mình nói cái ác cái thiện nó mơ hồ lắm người không học a-ti-đàm thì họ nói về chữ ác cái thiện rất là mơ hồ nhưng trong a-ti-đàm thì cái ác cái thiện được định nghĩa rất là rõ rất là kỹ Ừ. thì cái người sống nhiều với bất thiện á có nghĩa là sống nhiều với 14 tâm sở xấu á. còn cái người sống nhiều với thiện nghĩa là người sống nhiều với 25 tâm sở lạnh nhưng mà tới đã đủ chưa chưa chưa đủ là bởi vì à, cái ác của người này nó khác ác người kia cũng là 14 nhưng mà cái người này thì tham nhiều người kia sân nhiều người nọ tà kiến nhiều người nọ là ngã mạng nhiều người nọ là hoài nghi nhiều người nọ là ganh tị bụng xỉn nhiều cái là ai cũng sống với 14 hết nhưng mà cái cái mạnh á cái mạnh á tôi có biết được một vài người cực kỳ dễ thương cái gì dễ thương thậm chí là người rất là thông minh nhưng mà có cái là đánh ganh tị rất là nặng có người tôi biết là cái tính bụng xỉn rất là nặng cái gì cũng số một mà đừng bắt họ tốn thôi rồi còn có cái người thì cái gì dễ thương hết nhưng mà đừng có để cho họ uh, phải ở vào một cái hoàn cảnh uh, là so sánh họ khó chịu lắm họ chịu lắm ừ. họ, họ cái, cái ganh tị họ nó mạnh đến mức mà khi đã vào chùa rồi họ họ, họ khổ tâm với những cái chuyện mà mình nghe ra mình mất tin à, nghe ra mất tin ví dụ như cái cái chỗ ngồi đó ừ, chỗ ngồi ai ngồi trước ai ngồi sau cũng đủ lòng cho họ khổ tâm à, cái sự thân tình của chữ thân À, đối với các phật tử à, cũng đủ để làm cho họ ganh tị ví dụ như họ vào họ thấy vị trụ trì mà có vẻ thân quen với, với ai đó hơi nhiều hơn họ cũng khó chịu một chút xíu thôi ừ, chút xíu thôi mà cũng đủ làm cho khó chịu có người thì uh, sống nhiều với cái tâm sân ừ, cái chuyện gì họ cũng phải làm cho bất mãn hết ừ. gặp cái chuyện bất toại bất mãn đã đành mà gặp cái chuyện mà được như ý đó họ cũng họ cũng bất mãn bất mãn là họ muốn nó hơn nữa mà không được cũng làm tiếp tục làm cho bất mãn ừ à, rồi người tham nhiều là các vị biết mà tham nó có hai và sân nó có hai ừ. tham á, là muốn có cái gì đó và muốn đừng có cái gì đó à, cả đời cứ theo đuổi cái đó còn cái sân nó cũng có hai sân là uh, bất mãn vì mình phải chịu đựng cái mình ghét và cái sân là ờ, bất mãn vì không có được cái mình thích tất cả tham chỉ có hai mà tất cả sân chỉ có hai và tham sân nó đều nằm ở trong cái thích và ghét này à, thích và ghét và từ cái cái, cái chuyện mà tham sân này này nè à, mà cái gốc nó đâu ra nó do vô minh trong trong bài giảng hôm qua tôi có giảng à, bài giảng hôm qua tôi có giảng này do không thấy à, mọi sự là khổ ừ. cho nên họ mới có phân biệt đắng và ngọt nụ cười và nước mắt ừ. khi mà họ có phân biệt như vậy bắt đầu nó mới nảy ra cái thích và ghét Đấy. và khi có thích ghét thì bắt đầu là chạy theo cái ghét chạy theo cái thích và và đi tìm cái, cái chạy theo cái thích và đi trốn chạy cái ghét mà khi mà mình trốn không được là bắt đầu mình khổ khổ khổ khổ, khổ gấp đôi ừ, khổ gấp đôi vì a la hán đứng trong cái trời nắng vì nó chỉ có khổ thân thôi chỉ có nực và mồ hôi đổ ra thôi chứ cái tâm vẫn tiếp tục an lạc nhưng mà mình lại khác mình mình đứng trong trời nắng đó là mình khổ ghê lắm mình khổ là khổ thân mà cả khổ tâm nữa khổ thân là cái thân nó nóng nảy nực nội đúng nhưng mà còn khổ tâm nữa là ờ, tuổi thân tại sao không có tiền để đi xe hơi hoặc là bực mình tại sao người cơ họ hẹn tới rước mà tại sao họ không rước rồi mình mới truy ra là người này có tánh cà rờ cà mò luôn luôn chậm lục rồi mình tìm ra đủ cách để mình phiền hết coi, coi như cuối cùng chỉ có 15 phút trời nắng thôi mà cái khổ mình nó gấp mấy lần tức là vừa cái nóng nực mà nó vừa có cái bực bội nữa ừ, đó đại khái như vậy cho nên là cái mỗi chúng sinh có cái nền mà cái nền nó ở đâu nó ra thì do nhiều kiếp quân tập mà mà quân tập ở đây nó nó, nó từ hai nguồn à, à, là nguồn do mình và nguồn do người nguồn do người có nghĩa là sao là giờ mình thường tiếp xúc thường gặp gỡ thường trao đổi thường giao thiệp thường qua lại với ai à, rồi còn cái do mình có nghĩa là thiếu cái như lý tác ý có nghĩa là thiếu cái khả năng gọi là khéo suy tư ấy. Ừ, khéo thiếu cái đó thì ở trong kinh ghi rất rõ là hai cái cái, cái điều kiện giải pháp ấy. một là từ từ người, người xấu hai nữa là từ cái khả năng là suy tư kém cỏi không suy tư không hợp lý ừ. và từ đó chúng ta đi vào cái cuộc tử sinh với hai cái thứ hành trang mà tôi gọi là hai thứ nền đó, đó là nền thiện và nền ác và trong cái nền ác thì nó gồm cái 14 tâm sở không? Thì nó, tại sao phải chia nó ra nãy tôi có nói rồi bởi vì cái ác nó phức tạp lắm cái ác nó phức tạp lắm tà kiến cũng là cái bất thiện mà cái ngã mạng nó cũng là cái bất thiện mà cái ganh tị nó cũng là cái bất thiện mà cái lười biếng nó cũng là cái bất thiện cái cái, cái hoang mang nghi hoặc nó cũng là cái bất thiện bất mãn sân si cũng là cái bất thiện tổng cộng là là 10 14 cái còn cái thiện nó có 25 tâm sở nó gồm nhiều khía cạnh tích cực của tâm lý ừ. à, ví dụ như là tàm quý chánh niệm à, niềm tin đấy rồi à, tình thương rồi lòng trắc ẩn đấy. rồi à, khả năng giữ mình của giới phần hoặc là khả năng ờ, nhận thức của trí tuệ tổng cộng là 25 ừ, tổng cộng 25 tâm sở thì với cái nền đó đó à, với cái nền ác đó khi mình làm với cái nền ác không giống nhau nãy tôi nói rồi với cái nền ác không giống nhau khi mà mình làm ác cái ác của người này cũng không giống ác của người kia và khi mà mình làm thiện thì cái nền của mình nó do không giống ai cho nên cái thiện của người này không giống với người kia cái cái nền ác khác nhau cho nên chúng ta làm ác khác nhau cái đó dễ hiểu rồi nhưng mà nó còn có một chuyện nữa là do cái nền ác khác nhau cho nên khi làm thiện cũng khác nhau đó rồi cái thiện cũng vậy hễ còn là phàm phu đó, thì cái thiện của mình nó lại làm nền cho cả hai cái thiện nó làm nền với cái thiện cái thiện cái nền thiện của mình nó không giống ai cho nên cái, cái công đức của mình không giống ai cái quả báo nó cũng không giống ai nhưng mà với cái nền của thiện đó khi mình làm ác á, à, thì cái ác mình cũng khác người ta thí dụ như cái người mà nhiều từ tâm nhiều cái lòng trắc ẩn có một lúc nào nó bực mình ấy bực mình là, là, là bất thiện đúng không bực mình là tâm sân bất mình đó, nhưng mà do họ là người sống nhiều với trắc ẩn tâm bi đó, ừ. sống nhiều với từ tâm với nhiều cái, cái bi tâm và từ tâm nên họ có giận lắm đó thì họ chỉ nhiều lắm đó là họ chỉ ừ, phun răng câu gì đó thôi còn họ chỉ nếu mà tay chân họ chỉ xô họ đẩy cái vậy thôi chứ còn họ không có khả năng mà gọi như ra tay mà tàn độc đánh đập hành hạ đầy đọa giết hại họ làm không nổi không mà thấy rõ ràng nhờ cái nền nhờ cái nền thiện từ cái nền thiện đó, khi mình làm thiện cũng khác người ta mình thường sống nhiều với trí thì cái công đức của cái người mà có trí đó, nó khác cái công đức của người thiếu trí mình nhiều với niềm tin khi mình làm công đức thì công đức nó khác với cái người thiếu niềm tin ít niềm tin mình nhiều từ tâm thì khi mình làm phước cái công đức mình cũng phản phất cái từ tâm trong đó đấy còn thí dụ như tôi nói hoài cái chuyện mà mình ờ, cúng dường trái tăng chẳng hạn à, mình thấy hình thức trên hình thức quay phim chụp ảnh ấy, thì mình thấy hai thí chủ đều hùng với nhau ừ, à, để mà cúng dường trai tăng nhưng mà công đức nó khác nhau vì cái nền thứ nhất là cái, cái, cái trí tuệ trí văn trí tư và trí tu của hai người đó khác nhau cho nên khi mà làm công đức ấy, đó khi làm công đức ấy, thì một mỗi người nhắm tới một cái có người họ cúng dường thức ăn họ mong cho cho cái người ăn là được được sức khỏe ừ, nhưng có người kia họ nghĩ rằng đánh à, hỗ trợ như vậy để mà chữ tăng có cái điều kiện để mà tu tập thiền định hay là nghiên cứu ừ, kinh điển hoàng dương chánh pháp ừ, thấy chưa à, rồi có người cúng thực phẩm là bởi vì họ cố ý là muốn chữ tăng được cái bệnh có người muốn chữ tăng được an lạc chỉ cái suy nghĩ nó lệch một chút xíu việc thôi không phải lệch mà nó khác nhau chút việc thôi thì công đức cũng khác nhau mình cho thức ăn mà mình mong người ta được sức khỏe thì đời sau sinh ra vừa giàu mà vừa khỏe Ừ. còn mà mình ờ, mình bố thí cũng dường mà với cái ý hỗ trợ cho người ta tu hay là tu thiền định hay là học học, học hỏi giáo lý thì công đức nó cũng khác nhau cho nên mình thấy có nhiều người lạ lắm có một số công việc trong đời sống họ làm rất là trơn tru rất là suôn sẻ nhưng mà chỉ là chuyện khác thì không được bởi vì cái cái cái chủng tử cái, cái công đức ngày xưa đó họ gieo cái gì họ gieo cái gì ừ, gieo cái gì có người đó thì uh, họ có cái gì mà liên hệ tới trí tuệ đó thì họ được suôn sẻ lắm nhưng cái gì nó liên hệ tới sức khỏe cái gì nó liên hệ tới uh, tài sản thì họ bị trục trặc uhm. muốn đi học thì tự nhiên có tiền à, nhưng mà hãy muốn làm ăn thì lại thua lỗ ờ, nó lạ như vậy đó ừ, nó lạ như vậy ừ. mà cái nào cũng là vật chất hết thì do cái nền nhớ cái nền ờ, cho nên nếu mà mình không học kỹ cái này này thì mình dễ bị một cái bệnh mà bữa hôm tôi cái đó là mình, mình ba cái đặc điểm của vị bồ tát cái đặc điểm thứ nhất ấy, là luôn luôn hướng tới cái tốt hơn ừ. cái thứ hai nó là khả năng buông bỏ rất là tốt và cái thứ ba là lại không có tự giam nhốt mình ừ. thì giam nhốt này có nó có nhiều trường hợp giam nhốt trong cái thiện và giam nhốt trong cái ác giam nhốt trong cái ác có nghĩa là bồ tát luôn luôn nhìn lại mình xem coi cái mình có cái cái gì xấu cần phải bỏ còn vào vô cái người bình thường mà đấy người bình thường mà thì không có khả năng nhìn lúc nào cũng thấy mình hay hết đó. kể cả cái bất thiện của mình mình cũng thấy nó hay tôi biết có nhiều người họ nóng tính họ cùng xúc và họ lại tự hào họ, nói, họ tưởng nó là cái trực tính họ tưởng cái nó là cái tánh ngay thẳng họ nói tôi cái gì chứ phải thì thôi à và họ rất là tự hào với cái đó nhưng mà họ không biết đó là tâm sân ừ, họ không biết nó là tâm sân họ không biết đó là tâm ganh tị mà họ thấy cái gì họ bật cái họ lên tiếng mà trong khi họ không hề biết đó là phiền não nha bồ tát thì không bồ tát không có bị giam nhốt trong cái, cái thế giới phiền não bồ tát luôn luôn nhìn uh, coi, coi mình có cái gì cần phải chỉnh đốn cần phải điều chỉnh này và không bị giam nhốt trong cái thiện là sao mình có quay lại trở lại cái điều nhất không bị giam nhốt trong cái thiện có nghĩa là ờ, thí dụ như bồ tát uh, có cái tình người sống có trách nhiệm không thì Bồ Tát không có dừng lại ở cái cái cái, cái chữ trách nhiệm ở trong cái, cái tình thân thuộc máu mủ gia đình quyến thuộc bạn bè quen biết không mà Bồ Tát phải hướng tới cái xa hơn là nó hướng đến những cộng đồng những đoàn thể ờ, người dân hướng đến gọi là những khu vực vùng miền lãnh thổ hướng đến cả hành tinh và hướng đến vô lượng vũ trụ với tất cả chúng sinh trong đó đó là tâm hồn của vị Bồ Tát ừ, không có tự giam nhốt mình trong cái thiện và trong cái bất thiện thì à, khi mà mình hiểu cái vấn đề cái chữ nền mình hiểu là mỗi người sinh ra trong đời với hai cái nền nền thiện và nền ác có được cái nền nào nó chắc hơn cái nền nào có những cái người cái nền thiện họ nó rất là dễ lung lay có những cái người cái ác nền ác của họ nó rất là dễ lung lay dạ. thì cái nền nền thiện dễ lung lay quý vị hiểu rồi dạ, có nghĩa là nhiều khi mình cũng muốn tu hành cũng muốn làm chuyện đàng hoàng chuyện hay ho nhưng mà nó cứ do dự đắn đo rồi cân nhắc rồi phân vân rồi chưa kể bị ai đó hốt cho vài thang cái là buông thì cái người đó là nền thiện của họ cái nền thiện họ rất dễ bị lung lay còn cái nền ác lung lay là sao có nghĩa là cũng sân si cũng tính toán tham lam cũng tính làm nhiều việc bậy lắm nhưng mà giờ cuối cái biết nghĩ lại cho nên cả đời có nhiều lần xuất ác xuất ác cái nha nhiều lần nhiều lần xuất ác xuất bậy bạ đó nhưng mà cuối cùng cái không có làm thì như vậy là cái nền nền ác của người này dễ bị lung lay thì các vị biết có hai cái trường hợp cái thiện dễ bị lung lay và cái ác dễ bị lung lay thì mình thấy rằng cái cái cái, cái thiện nó, nó cần chắc à, nó cần chắc cho cái ác thì nó lung lay nó chỉ có tốt thôi và tôi muốn nói cái gì tôi muốn nói cái chuyện là khi mình không hiểu những điều mà tôi vừa trình bày đấy thì mình dễ bị mắc vào cái trường hợp gọi là tự giam nhốt chính mình trong cái thiện và trong cái ác à, mình cứ ví dụ như mình không biết đạo thì mình bị giam nhốt ở trong những cái tự hào tự mãn tự đắc tự kiêu tự tôn tự đại mà rất là rẻ tiền à, mình giam nhốt mình trong một cái lòng son của cái lòng tự mãn về nhan sắc về tiền bạc về bằng cấp về tiếng tâm về quyền lực này tới lúc biết đạo rồi ừ, ừ, làm được một chút gì đó ừ, thấy là hay nhưng mà mình quên rằng cái công đức mà mình vừa làm đó, nó, nó được thiết lập trên cái nền nào thí dụ như uh, cho tôi nói vô tâm nha công tâm và vô tâm nha chứ đừng cái hờn giận nha ờ, nói pháp rồi vẽ đó cho hết ừ. trong 10 thí chủ mà xin làm ờ, xin cúng đại y cho lễ cách thiên ná, thì tự quý vị hiểu chứ tôi đâu có nói dùm được trong đó có bao nhiêu người thật sự là thiết tha với công đức theo cái tinh thần Đức Phật đã dạy trong khi nếu mình theo tinh thần của đức phật ấy thì cúng dường tăng nghi là dân y cho những vị thiếu theo tôi hiểu là như vậy cái, cái cộng đức mà lớn nhất ở đây mình không nói vấn đề phàm thánh nha ở đây thời này làm gì cái vấn đề phàm thánh thời thời này coi như mình thua rồi nha và gì gì nói là nhu cầu á ừ, nhu cầu thời này làm sao biết ai trong sạch ai không trong sạch thời này biết ai phàm ai thánh thì bây giờ chỉ còn cái là cái cái mà mình nhìn mình thấy cái tinh thần duyên nghi mà rốt ráo nhất là chỗ bị thiếu chỗ chữ tăng bị thiếu thốn công đức lớn vì ta đang cần ừ. còn đằng này đã theo tôi biết đó, là các thí chủ đại gia đó là họ làm phước trên cái nền nền của bất thiện cái nền của cái lòng cầu danh nhiều này ví dụ như phải kiếm cái chùa lớp cái chùa của danh tăng cái chùa của cao tăng còn qua miếng điện thì kiếm cái chùa nào có cái mùi của thánh tăng của pháp sư tâm tạng đấy thì cái đó, đó mình tưởng nó hay nhưng mà thật ra cái đó nó được đặt lên cái nền nào rồi nghe cả cái chuyện mình đi tu thiền đúng vậy mỗi người có cái nền khác nhau có người tu thiền dựa trên cái nền là lý tưởng giải thoát ừ, lý tưởng giải thoát nhưng có người đó thì uh, họ đi tu thiền là chỉ vì có người rủ và lúc đó họ đang rảnh họ cũng muốn thử nghiệm họ muốn trải nghiệm một cái mà họ chưa từng biết qua trong đời ngay lúc này mình đang rảnh nè đi được thì đi qua kệ đó qua đó ừ, từng lễ 10 ngày rồi xong rồi dọt qua Thái Lan đi chơi luôn còn không nữa biết điện thiếu gì chỗ đi chơi còn không nó đi về Singapore chẳng được cũng được phải không à, tức là cái chuyện mà họ đi tu thiền nó cái, cái nó cũng đã đặt trên một cái nền cũng hơi có tí bất thiện đâu đó ừ. có thiện chứ có có thiện nhưng mà nó yếu hơn cái bất thiện nha tu thiền rồi giữ giới cũng vậy thì nhà gần chùa thì tới ngày bắt quan cũng chạy vô thọ thọ sân về cũng giữ nhưng mà các vị biết mà giữ giới cái cái thọ giới nó khác mà giữ giới nó khác thọ giới là mình à, mình xác nhận trước mặt uh, chư tăng là mình trong cái ngày bắt quan mình sẽ giữ tam giới Đấy. nhưng mà cái đó là mới thọ giới thôi mới là sinh giới mới là nhận giới thôi còn cái giữ giới làm sao cái giữ giới nó không có phải là không phạm không phạm chưa chắc là giữ mà là cái khả năng nghĩa là à, tiết chế kiểm soát bản thân trong những cái tình huống mà lẽ ra mình đã làm bậy rồi mà bây giờ mình lại không làm thì chính cái khả năng mà mà, mà tiết chế điều tiết ừ, kiểm soát đó, đó mới là giữ giới chứ còn nếu mà mình nhận giới xong mình về mình nằm khèo mình ngủ suốt ngày mình đâu có phạm đâu thì cái đó theo tôi thì cái đó phải là giữ giới bởi vì nếu nó không phạm mà là giữ giới đó thì mấy người mà bị hôn mê bại liệt hoặc là mấy đứa bé mà nó nằm nôi đó thì coi như nó giữ giới hết rồi không nó giữ giới hết rồi nhưng mà không giữ giới là sự là cố ý có chủ ý trong cái việc kiểm soát bản thân và tôi nhớ trong kinh có cái câu Pali này virati chetanam si silang và đàm cái virati này có có nghĩa là cái sự phòng hộ ừ. đó là ngăn trừ với virati của virati chetana uh, ờ, chetana si lăng qua đàm ta nói giới chính là cái sự cố ý phòng hộ sự chủ ý ừ, ờ, ngăn trừ cái ác pháp về thân về khẩu về ý thì cái đó mới được gọi là giới phải có cái chủ ý phải không còn đằng này là mình nhà gần chùa chẳng hạn như nhà trong khu vực quận 3 quận 1 quận 10 thì cứ ừ, ngày giới là cứ chạy xe qua chùa Kỳ Viên ai chạy qua xe qua Điện Biên nhà mà khu vực quận 6 ờ, quận 8 quận Tân Bình thì cứ chạy vô ờ, Trúc Lâm siêu lý Phật Bảo à, nhà bên Gò Dấp thì chạy qua bên Từ Quang hay là qua bên Phổ Minh thì nó tiện mà cứ theo thói quen vậy thì cái đó rất là tốt tôi nhắc lại rất là tốt tốt lắm nhưng mà cái nền cái nền thì khác nhau nhiều lắm mình giữ giới không sát sanh không phải chỉ đơn giản là mình sợ tội không phải đơn giản là mình cầu phúc mà mình giữ giới sát sanh nó còn vì lý do là mình không có cam tâm uh, sang đoạt ừ, cái sinh mệnh của chúng sinh khác cho đó mình là giữ giới sát sanh cái giữ giới trộm cắp cũng vậy nó không chỉ đơn giản là để cầu phúc không phải là để tránh tội mà nó còn là vì, vì cái lòng từ bi ừ, kỹ sở bất dục vật thi ương nhân chuyện gì mình không muốn người ta làm cho mình thì mình không làm muốn làm cho người khác mình mất một tí đồ thôi mình khổ tâm gơ lắm nói gì là một cái số tài sản lớn thì người khác cũng vậy Nên dầu là sang đoạt một cách công khai hay là lén lút tức là dầu trộm hay là dầu cướp thì mình không nở mình tưởng tượng bây giờ mình không bị cướp mà mình chỉ cần mình đi mình bỏ bỏ quên đồ thôi cách đây khoảng ờ, gần năm chúng tôi đi tàu lửa xe lửa trên bên thị sĩ đó. bữa đó kéo một chiếc xe xe kéo xe kéo xe mà của ta đi siêu thị đó một xe kéo một cái túi sách rời và trên lưng là đeo cái ba lô cái hình ảnh đó bên Việt Nam không có nhưng mà bên ờ, Thụy Sĩ thì đó rất là bình thường ừ, bình thường thì mỗi khi tôi chỉ có một cái đải thôi mà bữa nó đồ hơi nhiều à, cho nên là lúc mà đổi tàu gấp cho nên chỉ đẩy cái xe và cầm cái túi dọn mà quên mất có cái ba lô nãy lên lên tàu tháo ra mà coi như là passport giấy tờ nằm hết trong đó nằm hết trong đó hơn là cái, cái, cái, cái, cái trong đó không có tiền đúng là tôi là để để tiền xe trong túi chứ không phải để trong ba lô hơn nhưng mà toàn bộ giấy tờ passport giấy tờ mỹ giấy tờ áo ờ, ờ, châu đều nằm hết trong ba lô đó. khi mà tôi xuống tàu rồi đó tôi xuống tàu rồi đó thì từ cái tàu này tôi đổi qua tàu kia tôi lên được cái tàu kia rồi tôi chực nhớ tôi muốn, muốn muốn uống nước mà cái chai nước là để trong cái ba lô tôi nhìn xuống tôi nhìn xuống tôi thấy mất ba lô là có vị biết cái cảm giác đó, người ta kêu là điến hồn các vị trung rừng có lẽ cười đó là chẳng tu còn kém chỉ cái ba lô không mà điến hồn nhưng mà tôi cầu nguyện cho các vị nào mà nói cái giọng đó bị mất lần cho biết cái điến nghĩa là gì phải không tôi cầu nguyện hết tôi cái gì lại bi lại bác tôi có dư ai mà nói thấy ghét tôi cầu cho bị trang biết cái diễn biến nó ra làm sao tại vì trong mùa covid mà cách đây một gần một năm là dĩ nhiên trong mùa covid bây giờ làm một cái pass mà để về mỹ là mình kiểu gì rồi nhất là phải chạy tới chạy lui nó phiền lắm nó phiền lắm lúc đó chuyện duy nhất tôi làm được là tôi cầm cái phone tôi gọi cho cô phật tử tôi nói bây giờ tôi bị như vậy có hỏi ga nào tôi nói ga đó cũng gọi tức khắc ra ga rồi lúc mà cô gọi đó lại cô nói tôi một câu tôi mừng quá chừng còn nói cái ga hồi nãy mà sửa đổi tàu ấy đó là ga cuối vậy nó nhiều chuyến lắm có chuyến nó chỉ ghé ngang nó rảnh đi tiếp còn cái chuyến mà nãy mà sửa xuống đó đó là ga cuối của nó cho nên đó là cái đợt hành khách mà hồi nãy đi chung với sư đó là đợt khách sau cùng bây giờ cái tàu đó nó đang nằm yên ở trong ga nó chờ nhân viên vệ sinh lên thu dọn để để mà bắt đầu một cái chuyến đi ngược lại chứ không phải là nó không có đi tiếp cho nên khi mà nhân khi vừa xuống là nhân viên vệ sinh nó lên liền mà như vậy cái khả năng rất lớn là họ sẽ đem xuống cho sư và điều đó rất đúng thì cô đó có gọi xuống cái cái cái chỗ mà mà mà mà cái cái cái cái, à, cái, cái, cái gần giống như cái customer service thì giống như thế mà cái này nó là cái chỗ cái office của nhà ga cổ báo là có một ông khách đi trên cái chuyến tàu từ điểm A tới điểm B mà đã bỏ quên cái ba như vậy đó nếu mà các vị thấy các vị giữ lại dùng. họ hỏi màu gì mà nói mà màu tôi cho luôn cái hiệu luôn mà bữa đó trời thương tôi nhớ cả cái hiệu đó nữa tôi cho cả cái hiệu ba và cho cái màu nữa thì trong 30 giây họ báo là họ đã tìm thấy rồi các vị biết các vị đừng có tưởng là tôi kể cái chuyện đó cho bà con nghe tôi kể về cái may mắn của tôi sai cái may mắn của tôi nó là cái gì hết mà cái mà tôi muốn nói các vị thử tưởng tượng mà cái người bị mất của đó nó khổ cỡ nào và cái họ tìm nó được họ mừng cỡ nào đấy và ở thụy sĩ thì tôi không biết có ai bị trộm bị mất đồ bị rồi không tìm lại được tôi không biết nhưng mà tôi phải nói là ở thụy sĩ là một cái đất nước mà các vị nên có mấy chục phần trăm tin tưởng khi mà lỡ bị mất đồ thì cái khả năng mà tìm lại không tệ ừ, không thấp lắm đâu không thấp lắm đâu ừ. thế vậy mình đi trong khu vực nhà ga đó trong ga hoặc ngoài ga mà gần gần đó mà mình gặp cái gì đó Ờ, gặp đồ đạc ờ, bóp ờ, giấy tờ hay là một số chìa khóa gì mình cứ đem vào trong cái office đó. thì người người dân mở thì sĩ lâu ngày họ có bị chuyện gì đó. chỉ cần họ nhớ mang máng là họ bị mất rất gần ga thì cứ gọi vào ga cùng ai thì khả năng cùng ai rất lớn và đặc biệt là làm rớt lên tàu là khả năng nó rất cao cao lắm cao lắm và ngoài cái vấn đề văn hóa xã hội nó còn có cái chuyện về mặt kỹ thuật nữa tức là trên, trên nó có camera sau đó có camera cho nên tôi nghĩ rằng người kể gian cũng hơi ngại bởi vì khi mà mà mà mà, mà, mà, mà ờ, người này xuống mà bỏ quên đồ thì camera nó có ghi nhận và một người khác không phải là người chủ mà lại thò tay lấy là phiền lắm mình biết chuyện gì xảy ra mình không biết không cho nên về mặt đạo đức xã hội văn hóa mà về mặt kỹ thuật thì ở đây mình tin thì bây tôi trở lại giữ giới không chỉ đơn giản là vì sợ tội hay là vì cầu phúc mà giữ giới là còn có một cái lý do sâu xa nữa đó là cảm thương chúng sinh khác này bố thí cũng vậy bố thí bố thí vì cầu danh bố thí vì cầu lợi bố thí vì tình cảm à, cho vì tình cảm tình riêng nhưng hoặc là bố thí nãy tôi nói là bố thí để cầu phúc bố thí để mà cầu danh bố thí cầu lợi bố thí vì tình cảm nhưng mà nó trên hết nó có một cái nữa là bố thí vì cái tâm vô lượng ừ, không muốn không có khả năng không có cái can đảm từ chối ừ từ chối thì tôi nhắc lại bố thí bằng cái tâm nào thì sẽ nhận lại cái quả đó quả tương ứng như vậy bố thí bằng cái tâm vô lượng thì sẽ nhận được cái quả báo vô lượng bố thí bằng cái tâm hữu hạn thì sẽ nhận được cái quả báo hữu hạn bố thí vì tình riêng thì công đức nó khác mà bố thí vì nghĩ đến đại cục thì nó lại khác ừ, đại cục có nghĩa là giàu cho cá nhân nhưng mà mình nghĩ đến cái chuyện cao xa dạ, ví dụ như bây giờ ừ, ừ, mình hỗ trợ cho mấy cái thiện viện ở bên miến điện hiện giờ họ đang mùa covid này mình chỉ mong rằng thứ nhất là họ là những hành giả hễ ngày nào còn có người tu tập niệm xứ đó, thì mình còn hy vọng trên đời này còn có thánh nhân ngày nào còn có người tu tập niệm xứ thì ngày đó Phật pháp hãy còn đó cho chúng sanh nương nhờ và thiền viện là chỗ đi về của những tâm hồn đau khổ của những người cầu đạo giải thoát cho nên một bữa ăn cúng cho thiền viện là vừa để tiếp tục Dạ. nuôi dưỡng duy trì cái mạng mạch của chánh pháp dạ. tiếp nối cái ngọn lửa dạ, của giác ngộ của trí tuệ ừ. mà còn là nuôi dưỡng hỗ trợ những tâm hồn tu học thì khi mà một bữa ăn mình cúng mà mình có một cái suy nghĩ thoáng nhanh như vậy đó ừ, công đức lớn vô cùng ừ, vô cùng có nghĩa là chỉ một bữa ăn như vậy thôi ví dụ như là ngày hôm qua tôi nhận được tin cũng tin buồn là cái trường cái trường ờ, chuyên tam tạng ở Mandalay chúng tôi ghé lui tới nhiều lần từ năm 2012 tới bây giờ là cũng đã 10 năm rồi chín 10 năm rồi thì lần đó và cho đến lần sau cùng chúng năm 19 chúng tôi ghé lúc nào cũng phải là trên 100 tăng sinh hết trên 100 hết nhưng mà mới hôm qua chúng tôi nhận tin là 120 lần cuối cùng là 120 vị trong mùa Covid ấy thì ngày hôm qua bên đó báo tin là chỉ còn đúng 5 vị thôi này đúng 5 vị thôi ừ, đi hết thì dĩ nhiên là do dịch bệnh là chùa lo không nổi thì thôi bây giờ mạnh nay nếu về địa phương rồi có cha có mẹ có thầy có tổ đơn vị gốc để đó làm ta lo ừ. thì uh, tôi nghe tôi cũng chạnh lòng là bởi vì đó là cái trường tâm tạng trường chuyên trường chuyên tâm tạng và dĩ nhiên tôi cũng mở ngoặt nói thêm là cái trường này nó, nó có cái điểm mà tôi thích và có điểm tôi không thích mà cả hai, hai cái điểm đó nó lại nuôi dưỡng lẫn nhau là sao cái trường này nội dung cái trường này cái nội dung mà hướng dẫn của cái trường này rất là kinh dị dành toàn là cho dân năng thiếu không ngay cả người miếng điện mà lơ mơ vô đó cũng không có nhận họ chỉ nhận người nào có khả năng thôi đấy có khả năng thôi cho nên nó là là tinh hoa của tăng già miếng điện đó, là cái điểm hay à, đó là dạy dạy là dạy là cái chương trình là nảy lửa đó, sạc lửa đó khó khó mà cao nhưng mà con gái của tôi cũng hơi chán là cái trường nó không nhận người ngoại quốc nha cái trường nó chỉ nhận người miếng điện mà có khả năng thôi miếng điện mà phải đây có khả năng chứ còn miếng điện không có khả năng mà cũng không nhận tuổi ở đó nó là nhỏ nhất mà được nhận là 25 26 không nhận 26 không nhận nha 26 không nhận có một lần nữa chúng tôi đang ăn, ăn ngọ đó buổi trưa thì có một vị khách xa đến vị khách xa đến sinh sinh học ở đó thì cái cái vị mà hiệu trưởng đó, đó cũng là cái những vị đỡ đầu Kalama ờ, vị đó lát sau vị mới cho biết là cái vị sư này 26 tuổi và, và thầy hiệu trưởng thì có vẻ khổ tâm lắm phải cân nhắc có có nhận hay không và sau đó thì buổi chiều hôm đó thì tôi có hỏi lại thì được biết là vị đã được nhận nhưng mà đây là trường hợp đặc cách ừ, đặc cách bởi vì vị đó có khả năng có khả năng có sức khỏe có nghĩa là học xong thì Phật pháp giáo hội có thể nhờ cậy được chứ còn mà 26 mà mà thiếu khả năng về tinh thần mà lại bị suy nhược về thể chất thì vào trong đó chỉ choáng chỗ thôi ừ. cho nên đó là khi mà mình cúng một bữa ăn như vậy mà mình nghĩ đến những cái, cái, cái ở đây tôi không nói lựa nha đây tôi không nói quý vị phải lựa những cái chỗ ghi gớm nhưng mà tôi muốn nói rằng khi mà mình có cái nền tảng tôi xài chữ nền đó, có một cái nền tảng có trí tuệ có nền tảng từ tâm bi tâm này có nền tảng của chánh tính của chánh kiến à, trên nền tảng đó, mình làm công đức gì thì một là nó cho ra cái hiệu quả rất lớn ngay đời này hiệu quả là sao có nghĩa là ừ, cũng bằng tiếng là cúng nhưng mà có những chỗ cúng xong thì nó chỉ là cái cơ sở vật chất thôi nhưng mà có những chỗ mình cúng xong đó, nó trở thành ra nó còn mình cúng vào cái chỗ đó nó cũng là cùng lúc mình hỗ trợ cho những cái hoạt động tinh thần đó, đó đấy thì cái đó theo tôi cộng đức lớn còn có nhiều khi cũng mang tiếng là cũng người ta bảo nhưng mà ừ, ừ, hoàn tất công trình thì nó chỉ là cái cơ sở vật chất ừ, chứ không có cái hoạt động gì mà cụ thể điển hình mà gọi là hỗ trợ cho cái vận mệnh của đạo ấy thì cái công đức nó yếu đi đi không ở đây tôi, tôi phân tích được phân tích như vậy chứ ở đây tôi tuyệt đối không có cái ý mà, mà kêu gọi bà con chọn lọc thì không nha cái đó tùy hỷ tùy duyên thì tôi trở lại cái chữ nền nó rất là quan trọng khi bố thí hãy tự xem coi cái bố thí của mình nó dựa trên cái nền nào nền thiện hay là nền bất thiện thọ giới nghe pháp ngồi thiền phục vụ đấy tất cả công đức à, thì tự xét coi nó nằm trên cái nền nào chứ nếu không cả đời làm công đức mà không tự xét à, mình đang sống trên cái nền nào thì một là luống công hoài công phí của đây mất thời gian mà công đức là nếu có nó cũng yếu thì nó cũng ít thì ổn lắm không thì các vị cũng nhớ đó là um, trong kinh nói chứ mà tôi nói trong kinh đức phật ngày dài. có trường hợp hạt giống tốt nhưng mà đất xấu rồi có trường hợp uh, hạt giống xấu nhưng mà gặp đất tốt rồi trường thứ ba là đất tốt mà hạt giống cũng tốt giống tốt là giống gì giống tốt là hạt giống nó nó mạnh và nó là hạt giống của một cái thứ ừ, cây cỏ rau trái mà đắt tiền bổ dưỡng ngon lành gọi đó là hạt giống tốt à, còn cái đất tốt đó là cái đối tượng này cái đối tượng ừ, đối tượng thì ờ, ờ, đối tượng thì ở đây nó là cái hạt giống tốt ở đây nghĩa là cái công đức nó được làm với cái trên cái nền tảng của chánh kiến này của trí tuệ của chánh kiến của chánh tính chánh tư duy của trí tuệ thì cái đó đó được gọi là giống tốt mà gặp cái nền tốt đó thì quá tuyệt gặp cái, cái nền đất tốt đó là quá tuyệt không cho nên đây là cái công đức nó có bốn trường hợp là hạt giống tốt nhưng mà đất xấu rồi hợp thứ hai hạt giống xấu nhưng mà đất tốt thì cả hai trường hợp này thì cái kết quả nó cũng không có được uh, xuất sắc cho lắm à, nó chưa được điểm 10 này nhưng mà cái thứ ba đó là hạt giống tốt mà gặp đất tốt là không có gì để nói còn trường hợp thứ tư là hạt giống xấu và gặp đến xấu thì miễn bạc hạt giống xấu là sao một là cái hạt giống đó nó eo uột nó không có khả năng là nảy mầm hoặc là nó có ra cũng ra cái loại eo uột ốm yếu à, còn ờ, hoặc là nó là hạt giống của thứ tào lao nào đó ừ, thứ tào lao nào đó ví dụ như là hạt giống của uh, cỏ gai của cây độc gì đó thì cái cây mà gỗ xài cũng được gì đó như chẳng hạn như miền quê tôi có cây gòn cây gòn cây cầm rồi nó mấy cây đó cây bình bát rồi nó mấy cây đó thì bị trồng nó chặt đất này nó phá đất lắm này trồng nó phá đất lắm và đặc biệt với quê tôi tôi người nhìn nông thôn mà có cái kinh nghiệm trồng tre thì phá đất này, mà trồng đồng chuối thì tốt đất này, trồng tre phá đất nghĩa là chỗ nào mà đã trồng tre rồi đó là cái chỗ đó là coi như không có cái thứ gì trên đời nó mọc được hết rồi nó trở thành ra là đất một thứ đất nền mà đất nền xấu nhưng mà chỗ nào trồng chuối đó thì đất nó sẽ tốt là sao là chính vì cái chuối đó cái rễ của nó khi mà nó bị mục nó bị mục ra nó giúp đất và đồng thời chính là chỗ nào có chuối đó nó có điểm nó có điểm đặc biệt thế này đó là một câu nói mẹo đất tốt thì chuối nó mới mọc được mà khi nó mọc rồi nó tiếp tục nó giữ nước cho cái vùng đất đó và cái phần rã mục của lá chuối của rễ chuối đó, nó có thể nó làm cho đất thêm phân thì ở đây cũng vậy trên cái nền trên cái nền trên cái nền tảng tâm thức à, tiếng hán gọi là cái tâm địa gọi là cái đất tâm ấy tùy vào mỗi người ừ, tùy mỗi người vì có người uh, ừ, ừ, bỏn sẻn nhiều thì khi họ làm phước nó cũng bị giới hạn à, bởi cái tâm bổn sẻ bằng dù làm phước mà tăng tâm lành tôi nhớ này nhắc nhớ nhắc nha nhắc nhớ rắn nhớ làm phước là phải bằng tâm lành à, còn cái bổn sẻ là làm tâm bất thiện nhưng mà cái người bổn sẻ nhiều á thì cái cái cái việc bố thí của họ nó bị giới hạn thí dụ họ cho cái gì xấu một là cho ít hay là cho xấu cho đồ dở bởi vì bố thí nó có bốn trường hợp à, có, nó có nó có mấy trường hợp đó là chủ nhân thí bằng hữu thí và nô lệ thí chủ nhân thí có nghĩa là mình cho cái đồ tốt hơn cái đồ mình vẫn vẫn dùng à, mình vẫn ăn vẫn dùng à, thì nó gọi là mình cho cái đồ tốt hơn cái đồ mình sử dụng không? thì đó gọi là chủ nhân thí gọi là xa mỹ đa đó rồi cái bằng hữu thí gọi là xá hai cho đa đó nghĩa là mình xài cỡ nào mình cho cỡ đó đấy rồi cái thứ ba là đa đa đó có nghĩa là nô lệ thí có nghĩa là mình cho cái đồ mà nó kém hơn cái đồ mình vẫn dùng mà mình thấy ừ, trong thi hạ ba cả ba hạng người này có hết vì sao vì trên đời này nó có bốn hạng người có người thì rộng với người khác nhưng mà hẹp với bản thân đấy rồi có kẻ thì có hạn thứ nhất là rộng với người nhưng mà hẹp với mình rồi cái hạn thứ hai đó là rộng với mình mà hẹp với người rộng với người mà hẹp với mình là sao có nghĩa là cái gì mà cho người ta thì ờ, cho tốt cho nhiều cho dư à, còn riêng bản thân thì, thì thu vén sao cho nó ờ, kiệm ước đơn giản đơn bạc không có cầu kỳ tốn kém không cần ngon không cần xịn à, và tôi nhớ trong đời tôi cứ gặp một vài người như vậy tức là mình nhìn cái đời sống của họ mình không có tưởng tượng là họ có thể rộng tay với người khác như vậy Đấy, đó gọi là rộng với mình mà hẹp với người còn có người ngược lại rộng với mình mà hẹp với người nghĩa là bản thân họ xài tới trời à, lấy bản thân thì xài tới trời Đấy mà trong khi mà cái gì mà ừ, cho người ta đó thì thôi ba cái, cái mà, mà cơm thừa cá cặn gì đâu cơm thừa canh cặn ấy rồi cái hạng thứ ba đó là rộng với người mà cũng rộng với mình nghĩa là bản thân thì mình là xài mát cho đất mà khi cho là cũng cho rất là rộng tay hào sảng đấy và cái hạng thứ tư là coi như vất đi bản thân không dám xài và cũng không dám xài cho ai đấy thì mình thấy hồi nãy giờ tôi nói một loạt những cái trường hợp bốn hạng người bốn cái thái độ sống đối với vật chất và ba cái trường hợp bố thí thì mình thấy rằng trên cái nền tảng nào à, thì chúng ta sẽ làm công đức nó tương ứng với nền tảng đó và bất thiện cũng vậy à, cái người mà nhiều cái sanh tâm nhiều cái ác tâm khi mà họ phải đối phó với người khác thường họ rất là nặng tay nặng tay cái người tham nhiều người hôn thị nhiều người ngã mạng nhiều người hoài nghi nhiều thì khi ra tay nó không có tàn độc như người săn tập người săn nhiều ra tay rất độc nhưng mà ngược lại à, cái anh anh mà tham nhiều đó thì anh có ảnh khi mà đối phó kẻ thù anh cũng đối phó cái cách mà nó rất là tương ứng với cái tham đánh đấy à, còn ờ, thì chẳng hạn như tôi nhớ hoài cái chuyện ngày kia um, um, um, thiên thần ừ, xuống một cái công viên ừ, xuống một cái công viên ừ, đẹp lắm ở đó có một cái pho tượng thiên thần nữa pho tượng thiên thần bằng một cặp thiên thần là một nam một nữ đẹp lắm bằng cẩm thạch mà trên vai thì bù câu nó nó nó, nó phóng quế dơ hết vậy đó cái ông thiên thần nó tự trên trời ông xuống ông là thiên thần Gabriel ông xuống ông nói chúa cảm thương hai đứa bay ba cả thế kỷ này đứng để cho cho cái tuổi bồ câu nó nó nó làm dơ chúa cho tụi bay à, được làm người Ờ, trong ờ, một giờ đồng hồ tha hồ yêu đương nhau chứ không có màn mà ôm mà ờ, ôm, ôm diễn cái này ở tưởng đá mà ôm nhau đâu có làm ăn gì được Chúa cho tụi bay được yêu đương nhau như là một cặp tình nhân đúng nghĩa trên cái trận thế một tiếng rồi nha ừ. rồi bắt đầu chúa thanh chiêm thằng Gabriel nói xong cũng phẩy ra cái là cái cặp cái cặp tượng nó trở thành ra một đôi nam nữ nó đẹp lộng lẫy luôn đẹp hơn cái tượng phong cẩm thạch nãy nữa ổng đứng trên mây ông chờ ông đứng trên mây ông chờ một lát sau thì ông coi đồng hồ ông thấy đúng tiếng đồng hồ <laughs> thiên thần coi đồng hồ ông xuống ông xuống ông xuống hỏi xong chưa thì ờ, hai đứa hai đứa, đứa nam nữ này nó, nó trong bụi nó chung ra nói chung ra mà theo ông ổng ổng ổng hình dung đó là là, là nó phải đi ra bằng cái vẻ mặt của một đôi tình nhân chứ lần này sao mà ổng nhìn cái mặt hai đứa này cũng thấy là lạ thôi tụi bay làm gì trống nói bao nhiêu năm qua là tụi nó nó, nó, nó, nó ị lên vai của tụi này tụi này bực lắm cho nên nó đầu nã vô động là phá cái ổ chim thôi chứ làm chứ <laughs> cái ổ chim này có nghĩa là cái việc thấy đó là mỗi người có cái nền tảng đấy mỗi người có nền tảng thí dụ như mình mình mình mà cho cái cơ hội đó là mình cũng sẽ là yêu đương rồi sẽ romantic rồi mình sẽ lắp lắp lắp là erotic romantic tùm lum hai ba tích còn đằng này á, là là là là ảnh đó là cái mục đích tránh của ảnh cái nền cái nền của cái, ảnh đó là thù cái chuyện mà nó ị lên vai thôi à, thù cái chuyện thôi cái chuyện là chuyện rượu bu à, ờ, chỉ là chuyện rượu bu nhưng mà nó nó nó đã chạm vào một cái vấn đề giáo lý rất là ý nhị này có nghĩa là là tôi nhớ là có anh anh bị bị tâm thần ý tâm thần sau nhiều năm chữa trị trong bệnh viện chắc chị là nhớ vừa kể rồi thì một ngày kia khi mà bác sĩ rồi thấy anh tỉnh táo ngon quá thì cả một cái hội đồng bác sĩ họ họp lại ờ, họ quyết định là cho anh là xuất viện gia đình lên rước ảnh về trời anh vui lắm anh vui lắm anh vui lắm anh vui lắm thì, ờ, thì chuẩn bị áo quần đến về anh còn chào hỏi thăm anh nói có dịp sẽ đỡ vô anh thăm rồi tùm lum hết à, nhưng mà chết chà. quên quên quên đồ chút anh trở lên phòng anh anh trở lên phòng thì coi như là là ở dưới đây chờ hoài ông thấy anh lên ông thấy anh xuống bác sĩ rồi gia đình kéo lên gặp anh nằm sắp bên trong cái phòng anh đó. rồi hỏi sao kỳ vậy cha sao bây giờ tôi không về nằm đất lành chim đậu <laughs> cởi hết áo quần nằm sắp ở cái nền nó nó đất lành chim đậu có nghĩa là tiếp tục bị không à, tiếp tục bị không à, đây nhiều lắm anh khùng anh nhiều lắm anh chuyển anh khùng cái chuyện mấy âm mà trong đêm tân hôn đó kìa thì cái chuyện chuyện rùa bu nhưng mà tôi vẫn kể một chuyện đó là tuy đó là những câu chuyện tươi nhưng mà tôi ý tôi kể ra đây để cho bà con thấy một chuyện đó là cái hành động của mình ấy giàu là người điên hay người tỉnh giàu là người lớn hay trẻ con đấy kể các con thú vật cũng vậy luôn luôn nó y cứ trên những nền tảng tâm thức mà nền tảng tâm thức đó nó dựa trên rất là nhiều thứ đó là khuynh hướng tâm lý nhiều đời rồi môi trường sống bối cảnh sinh trưởng điều kiện giáo dục đấy tất cả những cái đó nó làm nên một cái mình gọi là nền tảng tâm thức mà tôi gọi là đất nền đất nền và các vị ở đây là bác sĩ dược sĩ chắc các vị có biết chuyện này tức là tùy vào cái thể trạng của mỗi người mà khi ăn cùng một cái mâm cơm thì cái cái cái cái phản ứng cơ thể của mỗi người sau đó không có giống nhau biết biết cái đó mà chắc chắn phải biết cái đó ừ. ví dụ như cái anh cha mà anh cha cao máu mà cái ăn cái mâm ăn ba cái món mà khô khô đó mặn mặn mặn đó mắm khô gì đó ăn vô là nó vô là đo gãy kim mà đôi khi cái người mà họ không bị cao máu thì chuyện nó bình thường tôi biết có một ông cụ bên Mỹ năm nay là 92 tuổi vẫn còn sống sau hai năm Covid đấy một đời của ông chưa hề biết đến chữ kiên trong từ điển uh, sức khỏe của ông không có chữ kiên là sao ông không hề kiên mặn không hề kiên ngọt không hề kiên béo ông ăn sầu riêng là coi như mình là mình nhìn mình chưa ăn mà thấy ông ăn cái lượng ông ăn là mình chỉ có khóc thôi bánh trung thu là ông ăn coi như là giống như mình ăn cơm trắng vậy thôi. đấy khô các loại khô các loại mắm các loại mặn mồi cỡ nào ông nói 92 tuổi không hề biết kiêng mà rồi sao vẫn không sao hết mà trong khi đó có kẻ đó là coi như là năm bảy tuổi là đã từng phải đi mổ tim 11 12 là bị tiểu đường ghê Đấy, năm chục tuổi là bị cao máu bởi vì cái thể trạng của họ cái nền của họ đó cái nền của mình ấy, chính cái nền của mình ấy, nó vô hiệu hóa những cái thứ độc tố nhưng mà có những cái những cái cơ thể mà cái thể trạng nền nó là cái cái cái cái mảnh đất sinh sôi cực tốt ừ, cho các cái độc tố nó tha hồ nó phát tác đấy thì ở đây cũng vậy thường xuyên nhìn lại mình ừ, thường xuyên nhìn lại mình kể cả khi mình làm công đức ừ, thì mình xem cái nền của mình nó từ đâu nó ra thời Phật có một buổi chiều đó vua Pasenadi đi vào lạy Phật lạy Phật à, ông thưa với Phật rằng đó là ông mới vừa đi ờ, tịnh biên sung công một cái gia sản lớn của một ông triệu phú trong trong trong kinh thành ấy làm xong chuyện đó đứng ra ra lệnh hò hét xong rồi ông lên kiệu đi thẳng về chùa lễ phật và ông thưa với phật thế này phật thế tôn lạ lắm cái ông này đó là triệu phú coi như là kế thừa ông là kế thừa của từ ông cha đó ừ, nghĩa là giàu từ trong trứng gọi, gọi là xuất phát ngay, ngay, ngay xuất phát từ gọi là đích đến có thể từ Việt Nam là xuất phát ngay cái đích đến đó. có nghĩa là ngay ông, ông, ông đầu đời ông là ông đã có mặt ở cái chỗ mà mọi người đều mong được đó ừ. ấy vậy mà kỳ lạ bạch thế tôn ông này cả đời ông có thể ông ăn và mặc ở ăn mặc ở và điều kiện sinh hoạt thì gọi là tồi tàn rẻ tiền như là cái kẻ làm công mà ma thẹn cái gì làm công mà nó có nhiều cỡ làm công mà như quản gia làm công mà như bà bếp làm công mà như tài xế làm công mà như người làm vườn làm công như anh chàng quét rác thì có nhiều kiểu mà anh này tôi kìa anh ăn ăn mặc ở như là một anh mà mà người làm công ma thẹn vậy mà rất là lạ à, lạ lắm giàu giàu gọi là giàu muôn hộ nước đố đổ vách đấy mà trong khi đó anh xin bạn như vậy mà lại không có con kế thừa ừ. Đức Phật ngày dạy rằng sở dĩ mà ông không có con kế thừa là vì kiếp xưa ổng tân ổng tân ờ, muốn sang đoạt ừ, tài sản của một người anh nên ông đã giết chết cái đứa con trai duy nhất của người anh đó với cái ý là chiếm đoạt chiếm đoạt gia tài bởi vì khi mà cái tài sản nó không có người thừa kế đó, thì nó phải nó sẽ được chuyển qua cho cái người thân gần nhất ở Mỹ cũng vậy tuy nhiên tôi có con tôi có bà xã thì tôi chết nó vô vô tay bà xã tôi con tôi nhưng nếu tôi không có ai hết thì nó vô tay anh em tôi chứ của cái người cháu họ xa nghĩa là là thân thuộc của tôi ừ. thì có cái ý muốn gọi là chiếm hữu ừ, tài sản mà có là chặn đứng cái đường thừa kế người khác cho nên đời đời sinh ra là ông thèm con thừa kế mà không có bởi vì cảm giác mà có người từ kế cảm đó cũng một thứ hạnh phúc trong đời nha quý vị nha phải đồng ý cái đó nha cảm giác mà nhìn thấy được người thừa kế đó, cái đó cũng là thứ hạnh phúc mà ông không có thứ hạnh phúc đó thứ hai sự giống giàu có muôn hộ mà ông lại kêu kiệt bụng xỉn với cả bản thân ông nói gì là người khác là bởi vì ông đã có một cái tâm lý nền rất là tệ mà trong tâm lý nền ấy cái tâm bụng xỉn là chủ đạo này là sao là kiếp xưa ông từng gặp một đức phật độc giác đi bác ông tự nhiên cũng nhìn cái hảo tướng đoan nghiêm của ngài ông phát tâm cũng dường này. nhưng mà cho xong rồi cái ông nghĩ lại ông nhớ là nói bạc ơn như sải và bạc ngải như lai bạc ơn như sải nghĩa là cho mấy ông thầy tu ăn rồi mấy ông tránh đích đi mất tiêu ông ơn nghĩa gì hết còn bạc ngãi như làng nghĩa là ba cái thứ làng xã chính quyền đó, mình cho họ cái gì đó họ cứ nghĩ mình hối lộ không chống ai đi năng ơn cái thằng hối lộ mình hết á không nó cho mình ăn chắc tại nó muốn lợi dụng nó muốn nhờ cậy cái gì chạy trọt cái chuyện gì đây chứ tụi này mà, mà, mà thương mến gì mình cho nên bây giờ mình có quỳ mình liếm gót nó, thì thứ làng xã nó có năng ơn vậy mà nó thì nó cứ nghĩ là mình đang chắc muốn chạy trọt chuyện gì đây này cho nên bạc ơn như sải là cho mấy ông sải ăn xong rồi ông nghĩ đó là cúng dường ông nghĩ bỗng là ruộng phước là đối tượng khỉ gì đó là coi như có ông nào mà, mà, mà cảm kích mình đâu ông mới nghĩ nói trời ơi cho mấy ông thầy tu này ăn ờ, không được gì hết mà chứ phải mình cái này mình cho mấy thầy tớ này ăn nó còn làm việc nhà Đấy. cho xong rồi trong bụng nghĩ như vậy cho rồi tiếc cho rồi mà tiếc thì ít ra ổng đã có khoảng một khoảng ngắn thời gian một giờ đồng hồ có cái tâm hào sản muốn cúng dường mà cái đối tượng cúng dường thì quá quá là xuất sắc đó là đức phật độc giác có nghĩa là công đức gấp mấy lần ngày sau là phật Đấy. cho nên là là là ổng được cái phước đời đời sinh ra là muôn hộ phú hào đấy nhưng mà do cái cái, cái quả của cái chuyện mà cho xong rồi tiếc ấy, cái tâm nền của ông ấy, cho nên đời rồi sẽ ra giàu thì nứt nở nhưng mà coi như là có để nhìn đây à, có để nhìn thôi ba cái thứ mà lụa là gấm vóc ngọc ngà châu báu rồi, rồi, rồi, rồi, đầy hết chứ ăn là cứ mở cửa rồi dồn tối trước khi ngủ mà đem mấy cái rương ra cái ờ, lục tới lục lui rồi đèn rồi đề cân đông đo đếm đẩy cái nắp cái bầm leo vô ngủ ngủ buổi sau cái ngủ không được cái chung với sàn lâu mấy cái thùng ra dạch dạch ra coi rồi <laughs> đèn rồi đèn led đèn laser gì đó cho nó lấp lánh lung linh và lộng lẫy coi cho nó xuống vậy đó rồi lâu lâu mở cửa kho ra coi cái này là loại nên đây là gạo nàng hương cái này là, loại nếp một nếp than cái kỹ mộc gì đó là đây là các bạn cái thứ gì đó tốt nhất loại hảo hàng đó là cái tôi mình trong kho trong lắm có cái gì là đứng coi cho nó xuống sống bằng mắt thôi mà sống bằng mắt thôi ừ. ra này cũng giống phạm thiên à Thế là chỉ có lấy mắt nhìn thôi chứ còn không có xài mấy căn kia cái đó nói đùa cho bà con nghe đó mà nghe nó giống phạm thiên rồi chết tôi cho nên ấy, cái tâm nền nó, nó quan trọng lắm khi mà mình ác nó cũng ác được cái kiểu của mình mà khi mình thiện ấy, nó cũng thiện theo kiểu của mình đấy bây giờ mà tôi đã nói về uh, giới nãy tôi nói về giới rồi đấy, giới giới giữ giới có người do cái tâm khuynh hướng tâm lý giữ giới là vì sợ tội sợ chết yểu sợ mất của đấy rồi có người bố thí ờ, ờ, người có người làm công đức là vì cầu phúc tức là mong được cái này mong được cái kia còn sợ tội là giữ giới là vì sợ bị cái này sợ bị cái kia còn để cầu phúc là giữ giới là mong được cái này cái kia ờ, cái đó là giữ giới là bố thí cũng vậy bố thí là để cầu danh trong hiện tại cầu lợi trong hiện tại vì tình cảm trong hiện tại hoặc là để cầu phúc trong tương lai này rồi thiền định cũng vậy có người tu tập thiền định chỉ vì họ quá chán cái đời sống dục dục lạc vật chất có người họ tu tập thiền định là vì họ đam mê thành thông cái cảm giác mà có được thiên nhãn thiên nhĩ hiểu được tâm người nhớ được tiền kiếp sung sướng vô cùng Đấy. rồi có người họ tu tiền là vì họ muốn sanh về một cái cảnh giới mà sống là đời đời bất diệt cho nó mặc dù không có cõi nào mà nó đời đời ở trơn nhưng mà họ biết phẩm thiên nó lâu ghê lắm này cái cõi phạm thiên mà lâu nhất mà phàm phu có thể lên được và cõi phạm thiên mà ngũ quẩn mà lên được là 500 đại kiếp đó là cõi quản quả còn cái cõi mà tứ quẩn mà lâu nhất là cõi phi tưởng phi, phi tưởng cái cõi là nó cho đúng cái cõi không có vui kỹ vậy cái cõi đó là chỉ dành cho một số ít những người mà coi như cái khả năng ly dục của họ nó quá cao vời họ cứ đi đến đâu họ chán nó đi là chán đi là chán lên, lên cuối cùng nó lên nó chậm nóc luôn lên nó phi tưởng phi tưởng đó là hạng hiếm thông thường ấy, thì người ta tu thiền đó là người ta chỉ cần cái nổi da gà hơi mát mát rợn rợn đó là đủ đủ rồi Đấy, Việt Nam mình là vậy đó cứ mà nghe nó mát mát rợn rợn đó là có như sơ thiền Đấy. mà nghe nó cái cái mông nó hơi nhẹ nhẹ nó muốn nhấc nhấc lên nó là tứ thiền mình nó là chỉ có tu mông thì tụi mình mình là thiền mông cổ các biết không? mông ngồi cho vững cổ cho thẳng đó là thiền mông cổ còn cái thiền Ấn Độ ấy, là tâm phải tình trí phải sát Đấy. còn cái thiền là thiền tàu ấy thì các vị biết rồi tối ngày cái câu ngán nói toàn mấy câu nhức đầu khó hiểu công mà bấm đố ừ, ờ, trí tuệ nói mấy câu mà hại não đó là thiền tàu này ờ, còn cái thiền mông cổ là việt nam mình bây giờ đang có khuynh hướng tu thiền mông cổ rất nhiều này. có nghĩa là tu giữ cổ cho thẳng và giữ mông cho vững này. thì tùy cái khuynh hướng tâm lý của người có người thì tu thiền chỉ vì lý tưởng ly dục có người tu thiền vì lý tưởng cầu thần thông phép lạ có khả năng nhập định để sung sướng hiện tại à, hiện tiền có người tu thiền vì cầu sanh về một cái cảnh giới gọi là bình an và tới tưởng là tới đã hết chưa chúa còn nữa còn tới tu tuệ giới xong rồi tới định thì tới tuệ tùy thuộc vào khuynh hướng tâm lý của mỗi người mà đặc biệt là đối với cái người mà có ba la mặt sâu dày ba la mặt sâu dày chín mùi mà có cái khuynh hướng giải thoát này như ở trong uh, chú giải của bộ bút thấu văn sát có nói rất rõ cái người cầu đạo giải thoát có những cái khuynh hướng đặc biệt sau đây đây một là khuynh hướng ly tham họ muốn buông không à chứ muốn buông thôi ừ. cái khuynh hướng uh, ly tham khuynh hướng vô sân có nghĩa là họ không có hờn họ không có thích hờn giận bất mãn bởi vì nó có cái điều này các vị phải nhớ hễ người có khuynh hướng ly tham thì nó sẽ kéo theo đó khuynh hướng vô si à, khuynh hướng vô sân tại sao mình sân là bởi vì nãy tôi có nói sân nó có hai là bất mãn vì phải chịu cái mình ghét và vì không có được cái mình thích mà cái thích nó nó đã đẻ ra cái ghét cái ghét nó là con của cái thích đó mà hãy cái người có khuynh hướng ly tham xả ly ly dục thiểu dục thì tự nhiên nó cũng kéo từ đó cái cái cái, cái vô sân ly sân ừ. rồi cái khuynh hướng vô si có nghĩa là họ không có chấp nhận sống trong cái sự mù mờ bóng tối cái gì cũng phải tìm hiểu không có để mình sống trong cái hoang mang nghi hoặc này và cái điều đặc biệt nữa là cái vị mà cầu giải thoát họ phải có khuynh hướng gọi là thích một mình và lìa xa đám đông và cuối cùng là họ có khuynh hướng cầu giải thoát không muốn tiếp tục sanh tử nữa tổng cộng gọi là sáu cái khuynh hướng của người cầu đạo giải thoát vô tham vô sân vô si chán đám đông thích một mình và hướng cầu giải thoát không muốn hiện hữu nữa ừ. cái người mà có ba la mật mà lại có khuynh hướng tâm lý đúng chuẩn ấy, khi mà tu niệm xứ đó trước khi tu có học bao nhiêu đi nữa chỉ lấy đó làm tài liệu tham khảo để mà tu chứ không lấy đó làm lấy đó làm điều để mà tự cao tự mãn với kiến thức của mình có rất nhiều người học giáo lý đặc biệt là học A Tỳ Đàm và biến A Tỳ Đàm trở thành một cái rào cản bức, một bức tường cao vời vợi ngăn trở cái trí tuệ trực quan ừ cứ ăn rồi cứ xếp chân vô là cứ 18 25 41 17 cái đó là tới Tết mà róc chưa có đắt nữa học lấy nó làm nền để mình nó rội ra chuyện khác chứ phải tối ngày ôm 14 25 37 41 là không được này nhưng mà do ba la mật nó thiếu cho nên cái chuyện đầu tiên là nó thích thích thích ôm thích bám thích cầm thích nắm vậy rồi nó thiếu khuynh hướng vô sân có nghĩa là tuy tu thiền nhưng mà rất dễ bất mãn bất mãn với ta bất mãn với người bất mãn với người là sao ồn quá tu không được tu nghe có cái mùi gì đó tu không được nóng rồi nóng quá lạnh quá tu không được rồi với mấy bản thân ờ, đau quá nhức quá ờ, nực nội quá tu không được cứ thích cái người nặng về cái cái sân tâm bất mãn trong khi cái người mát mẻ mấy cái đó họ bỏ qua hết ừ, dầu chuyện nó xảy ra ở mình ở người rồi vô si cũng vậy thấy đó cái gì nó mù mờ là phải tìm hiểu rõ cho nó sáng rồi đằng này là mình không thấy rằng cái mù mờ của mình cái mơ hồ cái nghi hoặc của mình không, không thấy đó là bậy mà cứ tiếp tục kiếm cái chỗ nữa đó để bám đó là không được rồi tu thiền thích tu tuệ quán nhưng mà lại không có khả năng ở một mình không có thích ở một mình và là là là không và bà, lại không có chán sợ đám đông cái thích chỗ nào đông đông có mùi người sáp vô và cuối cùng cái này mới quan trọng mang tiếng là hành giả niệm xứ nhưng không có thật sợ ừ, cái sinh tử không có thực sự sinh tử và tôi nói một ngàn lần một triệu lần dốt gì thì dốt cũng phải học sơ qua về giáo lý bốn đế cái, cái đế đầu tiên cái sự thật đầu tiên là mọi hiện hữu ở đời là khổ tất cả đều là khổ Đấy. và cái tập đế là niềm đam mê trong cái khổ ấy Đấy. cái khổ cái niềm đam mê trong khổ đấy cái thứ cái sự thật thứ ba đó là muốn hết khổ thì phải vắng mặt cái tập đế và ba cái nhận thức này cộng lại nó chính là cái con đường thoát khổ đó là đạo đế này thì không có được cái kiến thức nền tảng này đụng đâu chính đó Đấy. bố thí là dính bố thí trì giới là dính vô cái trì giới còn còn trước đây ở ngoài đời thì có nhan sắc là dính vô nhan sắc có tiền bạc là dính vô tiền bạc có uy tín là dính vô uy tín có, có tiếng tâm là dính vô tiếng tâm là tới hồi vô đạo rồi đó thì có đựng tí gì đó là dính vô đó và tới lúc tu niệm xứ cũng vậy thấy ngồi lâu cũng thấy hãnh diện này thấy chánh niệm tốt cũng hãnh diện có một tí tí phỉ lạ cũng hãnh diện Đấy. nghe cái mông nó hơi nhắc nhắc lên cũng hãnh diện thấy cái trí nó hơi sáng sáng tí cũng hãnh diện không được, không được phải nhớ rằng tất cả là đồ giả và tất cả chỉ là trạm dân Đấy, nhưng mà lý do là, là nền nền đó là chữ nền tâm lý nền không có đụng đâu dính đó đụng đâu dính đó cho nên trong tiếng Pali gọi cái chữ chúng sinh đó là chữ sắc tác nó từ cái động từ là sách sắc tí hai chữ g lai hai chữ sách sắc tí cái là dính mà cái past participle của nó là sắc tác nghĩa ừ, là dính dính đụng đâu dính đó dính bằng cách là bất mãn dính bằng cách là đam mê à, đó giờ mình nghe nó dính mình tưởng là chắc thích mới dính no bất mãn cũng dính nữa đây có nghĩa là lẽ ra mình cho nó trôi qua luôn đằng này giữ nó lại để gì để bực mình chơi cũng là một cách dính nhớ nha ghét cũng là một cách dính mà thích cũng là một cách dính và ở đây chúng ta có một kinh nghiệm rất là hay này là ở trong ờ, trong cái tâm thức của của của của của người tàu ấy khi mà diễn tả cái tâm trạng mà vô trước vô cầu vô chấp thì họ dùng hình ảnh của cái con nhạn và luồng gió à, phong lai sơ trúc bất đủ thanh nhạn quá hạng đàm vô lưu ảnh à, phong lai sẽ trúc bất lưu, phong lai sẽ trúc bất lưu tánh gió đi ngang của trúc trúc nó không có giữ lại một chút gió nào hết nè gió đi ngang kệ nó nhưng mà buổi trúc mới giữ lại mà nhạn quá hàng đàn vô lưu ảnh cái cái cái bóng con chim nhạn nó bay qua mặt hồ thì nó bay ngang lúc nó bay đang có mặt trên hồ thì cái bóng lên xuống rồi khi nhạn bay mất thì hồ nó không có giữ lại cái bóng cho nên trong cái tâm thức người tàu thì họ thích trong văn hóa tàu đặc biệt là văn hóa thiền tông à, trong cái ngôn ngữ của ngữ lục thì họ dùng hình ảnh Ờ, là bụi trúc không giữ lại để gió mặt hồ không giữ lại ờ, bóng nhạc nhưng mà trong văn hóa pháp văn hóa pháp thông qua ông quy đường mua bách xăng quy đường mua bách xăng thì ông lại dùng hình ảnh khác tôi rất là thích đó là tấm gương ừ, ông nói sống thanh đẳng nhất là giữ lòng như tấm gương một thằng xấu quá đứng trước gương thì nó muốn soi thì gương cũng cho nó soi mà cái đứa mà nó đẹp lộng lẫy đứng trước gương thì gương cũng ok một soi thì soi một ông già chát cú đế đứng soi thì gương cũng cho soi một đứa bé mà còn ẩm nữa bồng ra trước gương thì gương cũng cho soi nhưng kẻ soi gương đi rồi thì tấm gương trở lại như cũ không thèm giữ một đứa nào trong đó hết tại cuối đường mới bánh xanh và rất là ngẫu nhiên một mà, mà ngẫu nhiên một cách rất là tài tình rất là thú vị đó là hình ảnh đó là cái hình ảnh về tâm thức của một hành giả tuổi quá, đúng mức nó phải như vậy đó à. tức là chuyện đời nó đến thì cứ ghi nhận đó nhưng mà nó qua rồi thì thôi nó qua rồi thì thôi không có giữ lại nữa nhớ nha ừ. cái bẫy nhất trong đời này là mình sống bằng tâm thức của kẻ khắc chu cầu kiến ừ. tức là đánh dấu tìm gươm Có chuyện là tôi kể hoài còn nhớ không ừ. có nghĩa là một cái ông công tử đi với một cái thằng đệ tớ trên một chiếc đò qua sông dọc đường cũng lây hoay thế nào đó mà ông làm rớt thanh gươm xuống nước mà dòng sông nó đang chảy mạnh nước cuốn xích ông viết thanh gương ông mới kêu thằng này tới nhảy xuống thì này tới nó trời ông nội ơi nó, nó, nước nó cuốn kiểu này con xuống là con đi luôn đó mà không sao để con không có cách con tìm cho ông nó mới lấy lấy cái, cái, cái lấy lấy con dao nó cứa vô cái mạng thuyền ấy một con dao cái dấu nó nói để lát nó con vô bờ con mò ông hỏi mình mày, mày nghĩ sao mà mày mày mày vô bờ mày mò nó không bởi vì hồi nãy cái thanh gương ông nó rớt ngay vô cái cái be thuyền cái mạng thuyền chỗ đây nè con đã làm dấu rồi thì con vô con sẽ nhảy ngay chốc cái chỗ đó là con mò thì ông nói mày mày thông minh tuyệt đỉnh luôn nó thì gươm rớt giữa dòng mà vào bờ mới tìm bằng cái dấu mà đánh nó trên cái be thuyền nhiều người coi đó là có chuyện cười nhưng nói với tôi đó là một cái tôi nghi ngờ đó là một cái tác phẩm của một cái vị đại thiền sư đại luận sư của A Tỳ Đàm cái câu chuyện đó có nghĩa là các vị tưởng tượng dòng nước nó đang trôi con thuyền nó cũng đang đi nước trôi mà thuyền đi mà mũi lưỡi gươm mà nó lọt xuống nó đâu thì nó đi đường thẳng mà bị nó đi xiên lưỡi gươm với cái sức đẩy của cái lực đẩy của nước nó sẽ đi xiên rồi mà, mà chỉ cần nó rớt điểm A mà nó cắm đến điểm B là mình tìm thấy vụ đậu rồi mà đằng này nước cuốn phăng mà thuyền lại đi nước về phía trước thì ba cái cộng lại gươm thì nó cắm xuyên mà nước thì cuốn phân phân mà thuyền thì nước vun vút thì cái phân phân vút vút mà gặp cộng với thằng nghiêng bàn này cộng lại thì bà cố tôi tìm con ra nói gì là đi vào bờ mà tìm ở đây cũng vậy tất cả những gì mà chúng ta bất mãn chúng ta đam mê đó là chúng ta được xử lý chúng ta đón nhận nó theo cái cách của gia điều tớ đại một cái câu nói làm cho mình phiền ý, khi mà nó đã được đưa vào trong đây và trong đây nó phiên dịch lại nó nó nó nó nó, nó phiên dịch lại nó giải thích nó phân tích dữ liệu dữ kiện cho mình biết đây là cái tiếng chửi đó thì lúc đó cái cái cái đứa mà nó chửi mình lúc đó đã đã thành ra con người khác rồi và mình đó, hồi nãy mình nghe đó là một con người khác mà bây giờ mình phân tích xong mình mình hiểu được ô oh, đây là tiếng chửi nó đang chửi cha mình đây thì lúc đó mình đã là con người khác và trớ trêu thay chính cái cái khác cái đứa này là thằng A chửi thằng B mà thằng C nó, nó giận thằng D nó có thể A thì đàm như vậy các chu cầu kiếm cho nên đương nhiên mấy cái này bà con nếu có duyên làm ba la mật và tu đúng tu đúng theo cái bài kinh tế niệm xứ đúng là sao đúng là đúng theo chánh tạng đúng theo chú giải à, đúng theo phụ sớ ừ. nếu mà tu đúng thì chúng ta đành phải nói nhỏ như một câu thôi bài giảng này là giảng cho vui chứ tôi không có niềm tin là có người đón nhận nó như là tôi mốt bởi vì tôi nhắc lại một lần nữa không có ba la mật đụng đâu dính đó vì cái nền tảng tâm thức của chúng ta có vấn đề cái 14 bất thiện nó mạnh quá thì nó nó khiến cho nó tác động lên cái, cái ác nghiệp là dễ hiểu rồi mà chính cái 14 của chúng ta nó tác động lên cả cái thiện nghiệp nữa. trong mỗi chúng sinh phàm phu nó đều có cái 14 và cái 25 và chính cái 25 của mỗi người nó tác động lên cái 14 và chính cái 14 nó tác động lên cái 25 một cách gián tiếp 14 trước tác động 14 sau trực tiếp đúng 25 trước tác động 25 sau đúng nhưng mà cái 25 của mình nó có tác động là cái 14 một cách gián tiếp có cái người mình nhiều cái thiện pháp khi mà họ ác ác kiểu khác tôi chứng minh đó là phải tu đồ quần khi mà người ta không còn gọi là thân kiến hoài nghi nữa đó thì dầu họ tâm sân họ còn nha con tu đồ quần còn sân chứ còn tham chứ nhưng mà do cái nền của họ cái 25 của tu đồ quần xịn lắm xịn 25 của tu đồ quần ngon lành lắm cho nên nó là ba cái phiền não của tôi quần là có cho vui thôi có cho vui thôi bởi vì trong kinh nói cái cái cái, cái số lượng phiền não mà còn sót lại ở vị tu đồ quần chỉ đủ để kéo dài cho vị này đi thêm có 7 kiếp 7 kiếp sống nữa thôi mà bảy kiếp sống ngon lành ở trong cõi nhân thiên đó nha chứ phải bảy kiếp mà bảy bảy kiếp mà đỏ đầy đau đớn có nha ừ, không có đỏ đầy đau đớn bảy kiếp ngon lành đó lấp lánh lung linh và lộng lẫy đó ừ cái thiền não bị nó chỉ đủ để mà ừ, đẩy về này đi thêm 7 kiếp đó là tối đa đó. tối đa cái cái bất thiện của vị nó nó yếu như vậy còn cái cái cái cái cái cái phàm phu của mình thì trong kinh nó có ba chướng mới trong, trong mình còn nhớ ba chướng không a à, nát a à, nát là chướng có ba chướng một là căm ma quy bà à, căm ma nát có nghĩa là nghiệp trước có nghĩa là mình sanh ra với một cái đầu óc coi như là thông minh trí tuệ có khả năng chứng đạo mình đầu thai bằng tâm tam nhân nhưng mà khi mình đã lỡ tạo một cái nghiệp nào đó nó, nó, nó trọng nghiệp nó bất thiện ví dụ như mình ý, ờ, xúc phạm hiền thánh à, chặn đứng chánh pháp đấy chặn đứng chánh pháp cái tội nó rất là nặng chẳng hạn như có những người vì tình riêng bị bất mãn mà đã phá đã phá giáo pháp đã phá một cá nhân nào đó mà bất kể người ta nói cái gì đó là cũng là cái trọng tội thì cái đó nó được gọi là nghiệp trước có nghĩa là chính khi mà mình tạo một cái nghiệp bất thiện nào nó lớn quá đó nó có sẽ nó sẽ ngăn trở cái khả năng mà giác ngộ của mình hơn nó chặn đứng cái khả năng mà tu hành của mình ừ. thứ hai là quả chướng quả chướng có nghĩa là một cái quả xấu nào đó trong việc kiếp cái nghiệp chướng là nghiệp ác ngay đời này còn cái quả chướng là một cái nghiệp ác nào đó trong quá khứ bây giờ nó trổ cho mình phải đi đầu thai vào trong một cảnh giới thấp kém hay nó nó, nó tạo ra mình trong một hình hài mà bất toại như khùng điên tàn tật đấy tàn khuyết đấy ừ. đó gọi là quả chướng rồi cái thứ ba là phiền não chướng cái thứ nhất gọi là kamma varana cái thứ hai là quý ba ka varana và cái thứ ba là ký lê sa varana chữ ná là có chấm dưới ừ. có nghĩa là phiền não chướng có nghĩa là sao có nghĩa là giàu cho mình đầu thai bằng cái tâm tâm nhân có khả năng chứng đạo <coughs> xin lỗi dầu cho mình không có tạo một cái trọng nghiệp bất thiện gây gớm dầu cho mình không có bị sự can thiệp của một cái ác quả quá khứ nhưng mà cái thứ ba khi mình sống nhiều với một thứ phiền não nào đó thì rất là kẹt cái trí nó thoát nổi trong kinh kể có một vị ờ, độc giác kiếp chót kiếp chót chứng độc giác trước khi đắc thì ngài là bị một vị hoàng tử thông minh đỉnh ngộ cực kỳ tu hành thời gian gấp đôi ngài sao lại phát và chí nguyện nguyện thì cũng ừ, gấp đôi ngày sau lại phát ngày sẽ phát còn phải nhờ thầy với ngài mới cảm mới cần thầy không cái gì mới gấp đôi ngài sao là phát hết vậy mà trong kiếp chót ấy, giàu bẩm sinh là một người ly dục không có tha thiết nữ sắc nhưng mà chỉ ừ, qua cái mai mối mà quen biết với một nàng công chúa xích lấy được nhau thì nàng lăn đùng ra chết chỉ vì vậy thôi ừ, chỉ chưa thấy mặt mà chỉ nghe nói thôi nghe nói nàng vậy vậy vậy vậy đó ừ. rồi cái thương thương thầm con tao ta nghe nói người ta trên đường từ ở bên nhà gái qua nhà trai dọc đường đường xá xa xôi mà bây giờ đi xe mà không có máy lạnh là đủ chết còn ngày xưa mà nó đi ngựa cái bị tưởng tượng đi xe ngựa mà đi chừng một ngàn cây số là lưỡi nó le ra tới thật luôn cổ le lưỡi bây giờ mà tôi nhớ tôi có viết một cái vị thượng tọa ờ, bên mỹ vì nó nói tôi tôi hoàn toàn đồng ý vì nó nói là một cái người nghèo một người nghèo mà Âu Mỹ hôm nay sướng hơn ông Diệm với ông Thiệu ngày xưa tôi nghe tôi cũng chưa hiểu lắm tôi hỏi cái vị đó trả lời cái này vì nó nói ông Diệm ông Thiệu ngày xưa đó, cái chuyện mà một lần ông đi nước ngoài cái máy bay mà ông đâu có tốt bằng máy bay mình già đâu có an toàn bằng rồi cái cái cái cái cái ổng ổng ngày xưa làm nhiều có chủ mà chấm chấm vẹt vẹt vẹt ổng đâu có xài cái touch screen như mình rồi cái xe của ông Diệm ông Thiệu đó bây giờ còn người ta vẫn còn cái xe của ông Diệm đi vẫn còn chiếc nẹt cái chiếc Mercedes là vẫn còn thì cái chiếc xe đó nó không biết nó có máy lạnh hay không mà nếu giả định là có đó, nó, kêu cũng bể làng mà nó mát mát cũng đồng còn người ngày nay nó trừ nó xuống biết là bao nhiêu bây giờ nó nghèo nghèo nó mua ba cái thứ mà, mà, mà đau payment đó ở bên ờ, úc cũng biết chứ bên bên ờ, bên, ờ, bên mỹ đó có vị bỏ ra năm ngàn tao hưởng cái việc kiếm một cái chiếc xe nhật lộng lẫy luôn 5 ngàn bạc thôi máy lạnh rồi ngon lành, máy lạnh ngon lành. chỉ có tôi tôi chưa giờ tôi mua hết tôi, tôi đi toàn xe cho không mà cho nên nó là xe có đặc điểm là cái gì cũng kêu trừ ra cái kẹt chứ còn mà mà mà mà mà, <laughs> mà, mà, mà mình mỹ mà năm ngàn là cái xe coi như nó chạy là bốn bánh luôn đó à, right thì coi như cái vị cái vị cái vị hoàng tử này khi mà thất tình khổ quá đi trong lúc khổ là bao nhiêu trí tuệ trong hai a tăng kỳ coi như là không có xài được ghê không không xài được không xài được khổ quằn khổ hoại khổ lê khổ lết thì ngay cái lúc đó đó suốt mấy ngày te tu như vậy te tu tan tác và te tả đó thì uh, tự nhiên cái khi mà cái khổ nó lắng xuống rồi đó thì mới, mới suy nghĩ ủa vô duyên mà lại vô lý ở đâu mà nó lầu ra cái khổ này hết trời tại vì mình có mặt ở đời này mà ở đâu mà mình có mặt ở đời này là do nghiệp tham ái đời trước mà nghiệp tham ái đời trước ở đâu nó ra là nó do sáu căn mà nó không có tu tập mà sáu căn ở đâu nó nó ra nó do các nghiệp thiện ác của đời trước luôn nữa nó mới tạo ra sáu căn do các nghiệp thiện ác nó tạo ra sáu căn cho nên nó mình mới có thích rồi tự thích rồi mình tạo tiếp tục nó tạo ra các nghiệp thiện ác nó cứ kỳ nhông là ông kỳ đà kỳ đà là cha các kẻ các kẻ là mẹ kỳ nhông nó cứ vòng vòng ngày quán như vậy ngày chứng độc giác khi ngày chứng rồi thì lập tức đương nhiên là ngài mới còn cái vụ khổ tâm vụ thất tình mà tạo lao vớ vẩn nữa nhưng mà tôi muốn nói là khi mà cái phiền não nó đang cơn nó nó mới làm gì được hết mà các vị thấy cái giây phút ngớ ngẩn của cái vị hoàng tử đó mình thấy vị đó thua mình đó ai đời có thể tương tư và khổ tâm cùng cực với một bóng hình mà mình chưa từng thấy ngoài đời bây giờ ví dụ như mình mình mình chưa từng thấy ít ra nó gửi email nó cho mình thấy hoặc là mình lên facebook mình vô trong cái cái cái cái cái, cái cái account của nó mình thấy cái mặt của nó dầu nó nó đã là, là, là, là, là photoshop <laughs> bây giờ tôi mà tương tư con nhỏ photoshop cũng có lý sẵn đây tôi cũng nói luôn là tôi đâu có nhiều người hiểu lầm chắc tôi lên nó thường lắm chả không tôi, tôi, tôi hiếm bây giờ nó hiếm càng lúc này hiếm mà lâu lâu tôi vô trong đó mà tôi gặp mấy cái cái cái, cái tôi nói là chắc bà con nhận tôi chết tại tôi ở xa cho nên tôi gọi là bị vô nhiễm ờ, tầm vô nhiễm mới nguy hiểm à, trời ơi, nhiều cái người mình biết họ ở đời nó xấu quá ra mà sao nó vô nó làm cái mặt của nó tôi nhìn tôi thấy nó quá xa đã luôn tôi nói chết rồi chết cái người không tu tập tự quán chính là vậy đó ừ, người không tu tập tự quán cứ là sống đời toàn là phụng tu sắp hết photoshop bản thân và cũng ngắm nhìn thế giới này qua những hình ảnh photoshop vậy nhưng mình khi biết nó rồi nó thì hết mà bây giờ ít ra thì mình khoái hình ảnh photoshop tôi nghĩ nó còn thông minh hơn cái cậu hoàng tử hồi nãy nữa ấy vậy mà có cái ghê chứ ừ. trong lúc mà cứ bị phiền não nó chi phối cái đầu nó mới sáng rồi tới hồi nó sáng ra rồi thì chỉ là hiểu lầm sorry ừ. cho nên nếu có người hỏi tôi họ, ờ, họ ờ, muốn tôi diễn tả về cái quả vị thánh nhân tôi nói tôi chưa đắc nhưng mà nếu các vị muốn quá thì tôi dựa theo kinh mà tôi diễn tả đó thì cái tánh những cái quả vị tôi đùa quần trước đi thì mấy cái kia thì nó chỉ tô đậm thôi cái quan trọng nhất quả vị tôi đùa quần thì cái người phàm phu mà chứng đùa quần giống như là cái người mà hiểu ra một cái sự thật mà lâu nay mình hiểu sai vậy đó ừ. tức là nhìn con rắn nhìn sợi dây mà tưởng con rắn rồi sợ nhìn gò mối tưởng con cọp rồi sợ nhìn cái tàu lá chuối khô tưởng mà bóng ma là sợ Đấy. nhưng mà khi hiểu ra đó là tàu lá chuối đó là cái gò mối đó là sợi dây thì không còn sợ nữa hoặc là uh, đang đêm đang đêm đi ngang nghĩa trang mà nghe một mùi hương là nhìn một người con gái ờ, lộng lẫy thích nhưng mà khi mình nhận ra đó là ma thì nó hết thích rồi đại khái như vậy nó gần giống vậy có nghĩa là khi mình nhận ra cái Rolex đó là made in China đó thì không còn thích nữa thì tôi đùa là vậy đó dứt thân kiến là sao là vị đó không còn thấy trong sắc quẩn có ta trong ta có sắc quẩn sắc quẩn là của ta ta là sắc quẩn vị đó không thấy vậy nữa à, dứt cái thân kiến là như vậy vị đó thấy rằng mọi thứ do duyên mà có đó là nguồn gốc còn về bản chất và cái cấu hình của nó là mọi thứ nó tồn tại bằng cách là chớp tắt chớp tắt chớp tắt và cái thứ ba chính vì mọi thứ nó chớp tắt cho nên nó không có đời sống nó phải là một cái line mà nó là dot từng cái chấm chấm chấm chấm chấm chấm nó cộng lại thôi những cái chấm thiện ác buồn vui buồn vui thiện ác thiện ác buồn vui chớp tắt liên tục do duyên mà chớp do duyên mà tắt ừ lúc đó thấy như vậy đó thì vị nó mới bình và bình tĩnh nhìn cuộc đời này có điều là vì chưa có hiểu hết tứ đế một cách trăm phần trăm cho nên vị này còn một tí ti thích là hãy còn có tí ti thích thì còn có tí ti bất mãn chỉ vậy thôi và khi chứng quả là hán thì xong trong kinh nói với những một người khách đường xa đi trong đêm tối mù mịt không thấy đường xá bỗng nhiên trời nó, nó chớp lần đầu tiên thấy ô oh, trước mặt mình có nhà cửa có hồ nước uhm. họ biết chính xác trước mặt là cái gì rồi đó là sơ quả rồi cái trời chớp lần thứ hai thì cũng hồ nước đó cũng những cái ngôi nhà đó mà họ thấy một lần nữa cái thấy lần này nó rõ hơn và chứng Anaham nó giống như là cái trời chớp lần thứ ba họ kỳ nữa xác định rất rõ là cái hồ nước đó là ừ, rộng hay hẹp lớn bé nhà kia là nhà ngói nhà lá là thứ ba thấy rõ và tới quả vị la hán thì lúc đó trời đã sáng bây giờ không còn cái vụ mà ừ. mà lúc lúc sáng lúc tối nữa bây giờ thấy nó, nó, nó, nó hiển hiện rõ ràng này không còn hiểu lầm nữa còn khi mà chúng ta còn là phàm phu ấy, thì chúng ta liên tục liên tục bị bủa vây bị bóng tối mà bóng tối đó là chính là cái nhận thức nền của chúng ta và các bị hỏi tôi nền nó là gì nó ok tùy người có người sân là nền có người tham là nền có người bổng xỉn là nền có người ganh tị là nền có người tài kiến là nền có người ngã mạng là nền dĩ nhiên mấy cái phiền não khác cũng còn nguyên nhưng mà có âm được xem là nền ừ, có là nền nha ok chúc các vị một ngày vui và hẹn lại kỳ sau ừ. dạ con chi ông sư hàng sư tuần sau cảm ơn sư yeah. Dạ, dạ. <laughs> Yeah dạ à, hôm nay sư cho à, chúng ta một bài à, học à, rất quan trọng ha quý vị à, sư hy vọng là sư nói vậy chứ sư hy vọng là nhiều người hiểu bài giảng của sư hôm nay à, kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hẹn quý vị vào tuần sau à, cảm ơn tất cả mọi người à, cảm ơn anh Kiên và cảm ơn mọi người xin tổng chào dạ tổng dạ, chào mọi người nha